Xin chào anh chị em Cái mẫu hình hay đáy đang tạo ra và chúng ta có nên mua cổ phiếu vào lúc này hay không à, Đây là một video rất là quan trọng dành cho các nhà đầu tư F0 hoặc là nhà đầu tư ờ, lâu năm mà chưa có lợi nhuận à, Sau mỗi một chu kỳ thì ờ, kiếm lợi nhuận rất là nhiều Sau đó thì chu kỳ đi xuống thì mọi thứ lại quay trở lại trạng thái ban đầu à, Trước khi ờ, video hôm nay thì à, chúng ta sẽ ôn lại cái phái sinh hôm qua để chúng ta có thể quay trở lại cái những cái kịch, kịch bản mà Dũng đưa ra à, nó có đúng như cái kịch bản hôm qua Dũng chia sẻ với các bạn hay không ạ <clears throat> Hello xin chào quý vị các bạn xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh đầu tư chứng khoán à, trước khi mà chia sẻ cái phần hôm nay thì có một cái à, cái lời khuyên dành cho tất cả anh chị em và các bạn trong cái chương trình hôm nay đó là gì ạ tuyệt đối không tham gia đầu tư chứng khoán dựa vào gì ạ? các room đặc đặc biệt chứng khoán phái sinh nhá phái sinh các room phím hàng nếu phần lớn 99,99 phần trăm là phần lớn khi mà chúng ta tham gia đầu tư theo room được phí hàng phái sinh thì 99,99 phần trăm là cháy tài khoản và các bạn biết điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức là nếu cái lệnh phái sinh nó rất là nhanh và cái người mà đưa ra quyết định đó thường là rất là khó cái bản thân là họ không không giao dịch cái thứ hai là họ cho chúng ta giao dịch mang tính chất là chủ yếu là gì ạ quay vòng và phí nó lên rất là cao nhưng tuy nhiên phần lớn nó liên quan đến cháy tài khoản nên ở đây hôm qua dũng có một gặp một cái ờ, chị giáo viên à, chị giáo viên là chị đầu tư 600 triệu nhưng sau đó gì ạ à, đây xin phép nói chung chung thôi ạ nên chị yên tâm là không không 600 triệu à, nên cũng không ảnh hưởng gì ạ 600 triệu sau đó gì ạ à, đầu tư chứng khoán thì à, đưa cho một người khác đầu tư thế là bị lỗ tức là đầu tiên là ủy thác bị lỗ nhưng vì là không có cam kết gì cả nên cuối cùng là cũng uh, không ai người ta đền cho mình cả cái điều thứ hai là gì ạ cái điều thứ hai là sau đó thì nghe một bạn nào đó ở một cái công ty chứng khoán khá nổi tiếng đó là gì ạ họ họ bảo chúng ta là mưa margin đầu tiên họ bảo khuyên mưa margin sau đó thì họ khuyên mưa margin là đầu tư theo lệnh của họ thì sau mỗi một ngày giao dịch thì gần như là có hôm thì lỗ đến 70 triệu có hôm thì lỗ đến 50 triệu và đến hôm qua là còn có 30 triệu vậy nên ở đây chúng ta được bài học rất là khủng khiếp với phần lớn các nhà đầu tư phái sinh tại trường hợp này cũng đã gặp rồi cái tựa đầu tư phái sinh thì không có kiến thức mà đi nghe mấy ông khác thì phần lớn là chúng ta sẽ cháy tài khoản nên Dũng chia sẻ ở đây để cho chúng ta biết là cháy tài khoản là cái từ rất là gì ạ là là là khủng khiếp đặc biệt là đang đầu tư chứng khoán mà đi gỡ đầu tư phái sinh không thành công đâu ạ nên tất cả kiến thức này các bạn lưu ý là các bạn nghe để các bạn tham khảo Ờ, tham khảo thôi còn Dũng không gì ạ không khuyến nghị các bạn đầu tư mà khi các bạn không có kiến thức đúng không không có kiến thức là chết chết mà chết ở đây nó chết cay đắng bởi vì không nhận ra nó giống như là con gì ạ con ma luôn đó là sau mà nếu vay được tiền lại quay trở lại quay tiếp ạ vay được tiền quay chạy quay tiếp và đợt này Dũng đã gặp rất nhiều bạn tức là sau khi cơ sở không thành công sang đầu tư phái sinh sau đó lại về nhà bán nhà Ờ, cho cắm cố cầm cố bất động sản tất cả mọi thứ để tiếp tục quay tiếp nên bạn nào mà đang có ý định tiếp tục đầu tư phái sinh mà nghe thì à, nghe mách nước của những ông khác thì kiểu gì thì à, ra đây mà hả tại vì đây là cái bài học rất giá trị dành cho chúng ta Dũng nói thật đấy không phải nói nói đùa đâu ạ nếu các bạn đã từng như vậy hoặc đã biết cái này thì comment cho số 4 để cho anh chị em biết cái điều này nếu biết cái điều này comment số 4 để những ai đó đang làm thì chúng ta biết rằng là kiểu gì cũng cháy được quả nói là cháy tài khoản 99,99% chứ không phải là 98% đấy thế thì rõ ràng là câu chuyện đó là gì ạ phái sinh nó dao động lớn mà đi nghe và zoom nghe để đưa ra lệnh mua bán làm gì thành công được kể cả dũng có kiến thức uyên bác đến mới mà dũng nghe dũng biết là chết nha nghe cũng chết nếu mà nghe mà mà mà đúng thì có lẽ là người ta cũng chả khuyến nghị chúng ta đâu không khuyến nghị đâu ạ họ về họ gì ạ à? bình thường bỏ một tỷ ra đầu tư được bao nhiêu 4 tỷ đúng không đầu tư 4 tỷ mà 4 tỷ đó gì ạ à? mà đầu tư phái sinh thì nó lên 8 đến 10 tỷ rất là nhanh họ tội gì họ phải đưa ta vào room để họ khuyến nghị không chuyện đó đâu nên chúng ta hiểu đơn giản như vậy để các bạn tránh xa cái việc mà bây giờ vài hôm nữa bắt đầu người ta khoe lợi nhuận phái sinh khoe nhiều thứ lắm thế thì câu chuyện chúng ta cần phải nắm rõ được thế thì hôm nay Dũng nói này Dũng cũng nói về phái sinh để các bạn học thôi các bạn tìm hiểu thôi còn uh, Dũng cũng không kiến nghị các bạn đầu tư phái sinh đúng không ạ tìm hiểu thế thì hôm qua anh chị em có nhớ không ạ câu chuyện của hôm qua có phải đầu phiên nó giảm không ạ đầu phiên hôm qua tức là hôm qua nó giảm thì Dũng có nói là sáng hôm nè sáng hôm nay nó giảm đầu phiên thì làm gì ạ nó giảm đầu phiên thì làm gì ạ anh chị có comment ạ nếu trong hợp nó giảm đầu phiên giảm đầu phiên nhớ cái từ khóa là nếu bạn xem hôm qua có một kỳ bản là giảm đầu phiên thì bán ra thế này bán ra đúng không giảm đầu phiên thì bán ra bạn nhớ cái từ khóa là giảm đầu phiên là chốt luôn cái hợp đồng sọt đúng không sau khi nó hồi nó hồi à? vậy nó hồi một số bạn nếu bạn chốt đây chẳng hạn thế thì một số các bạn có thể do đây là cái nến doji đến 15 phút nó cũng khỏe thì có thể mua ở đây được nhưng trong trường hợp mà không mua chúng ta cứ đứng ngoài đi Dũng đang muốn cho chúng ta một cái kịch bản rất là là rõ nét đầu tư nó phải chắc chắn nó có tỷ lệ thành công cao thì chúng ta hãy đợi này đợi nhá nếu đợi ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp mà nó chuẩn thì cái xu hướng nó lên nó sẽ để đây là cái nó lên vùng này nếu nó yếu là nó sẽ giảm tiếp đấy nhá lên mà vượt qua vùng này mà khối lượng thấp nó sẽ giảm tiếp mất rất nhiều tiền lại tiếp tục long à long là mất nên chúng ta phải xem là ngày mai các bạn nhớ là xem ngày mai ngày mai là phiên quan trọng nếu ngày mai mà cái quá trình lên ở đợt này này nó mạnh nha đầu tiên phải là mạnh sau đó nó test lại nha nó test lại thì lúc này các bạn mua ở trong quá trình xác nhận này thế đây chúng ở long ở vùng này an toàn và nhớ là khi đến cái vùng này đến cái vùng này thì hãy bán dần ra và đứng ngoài thế là xong kịch bản đúng không ạ tức là chúng ta nhìn rất rõ kịch bản nên đấy các bạn sử dụng cái khung 15 phút này 30 phút để nhìn rõ hơn sau đó mới chuyển sang khung 5 phút tại vì cái khung thời gian này là khung thời gian cho chúng ta cái độ an toàn cao hơn sau đó đưa ra khung 5 phút để chúng ta nhìn nó khách quan hơn thay vì chúng ta gì ạ gì ạ ở đây được chưa thế ở đây chúng ta thấy là đấy là cái câu chuyện như vậy hay là chúng ta thế thì ở đây chúng ta thấy là cái câu chuyện này là câu chuyện rất là là phổ biến nếu chúng ta không nắm được kịch bản kịch bản thứ hai nó kéo lên kịch bản thứ hai nó kéo lên nhá bạn nó kéo đây giúp cho các bạn kéo lên đây trang trở bài thứ hai là kéo lên nếu mà kịch bản thứ hai nó kéo lên này sau nó giảm thì chúng ta hiểu đơn giản những cái đợt kéo lên này này mà nó yếu dần này những cái đợt kéo lên này nó yếu dần yếu dần tức là khối lượng nhỏ biên độ nhỏ lại kéo lên khối lượng lớn dần thì chúng ta tạm thời sọt ở đây đấy, có thể lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 sort ở đây đấy sort ở đây và chúng ta sẽ cắt lót ở phía trên này một chút ạ đó là cách thức như vậy đấy là cái vấn đề là kịch bản phái sinh để các bạn nó có thể nắm rõ được bởi vì khi mà nó lên mà khối lượng nó gia tăng như này thời điểm này chúng ta cũng chưa biết đâu chưa biết là nó có trụ được cái vùng này hay không về cơ bản chúng ta chưa biết là nó có trụ được vùng này hay không bởi vì nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái thị trường chứng khoán vn này index xem là điều gì đang diễn ra đây có một bạn bạn đang gì ạ à? đang kêu là lỗ 25 phần trăm cắt hết rồi rút ra khỏi tài khoản à, bài học về đắt giá vì kỳ vọng và dầu khí à, rất là hay thế thì ở đây chúng ta thấy là trước khi chúng ta nói về học đắt giá về kỳ vọng dầu khí thì có phải là khi chúng ta mua dầu khí và chúng ta không biết là dầu khí nó đang nằm xu hướng nào thời điểm nào và chúng ta cứ nghe dầu khí tốt là chúng ta mua được vậy trong các video chúng ta nghe chúng ta đã theo dõi là vậy dầu khí có điểm mua chưa dầu khí có điểm mua chưa đầu tiên là dầu khí có điểm mua chưa hay chúng ta nghĩ nó rẻ hay là nghĩ giá dầu khí nó tốt chúng ta mua vào nhưng nếu mà trong trường hợp có rất nhiều cái bạn mà chia sẻ cái điều này thì cổ phiếu PVS nó sẽ tích cực hay tiêu cực ạ? À? Theo các bạn ạ, nếu rất nhiều bạn là ôm dầu khí bị lỗ và bây giờ bán ra hết thì theo các bạn nhé, một cách khách quan là nó tích cực hay tiêu cực? Nào. À, tích cực hay tiêu cực? Đấy, hay là lỗ đến 75% là canh đi ra? Thực ra đấy là này, chúng ta đang có một cái tư duy chúng ta không học được bài học nào trong quá trình lỗ của chúng ta không học bài học nào trong quá trình lỗ của chúng ta lỗ mà chúng ta không học bài học nào nên chúng ta phải trả giá rất đắt vậy nếu mà tất cả mọi người bán ra các bạn có nhớ tại sao đây này các bạn nhìn thấy không ạ trên cái bảng này có các bạn để ý nhá có ba cổ phiếu Dũng để sẵn rồi L14 PVS và SNA đấy không phải là tự nhiên là Dũng đưa cái vùng này hôm nay mà hôm thì có rất nhiều bảng nhưng hôm nay đưa ba cái cổ phiếu này và chỉ số viên đây viên đến 30 viên 30 đây chúng ta sẽ phân tích vào chỉ số viên mọi người chúng ta thấy là kéo lên không ạ có phải kéo lên không sau đó kéo lên kéo lên khối lượng nhỏ thì sao các bạn nhé nếu mà kéo lên kéo lên kéo lên khối lượng nhỏ sao ạ chúng ta học về cái bài học căn bản này rồi ạ khi cổ phiếu rơi mạnh mà kéo lên khối lượng thấp khối lượng thấp này thì phải bán ra nó yếu này phải bán ra nếu trong trường hợp các bạn đang nắm giữ cổ phiếu Dũng thì không nắm giữ nhưng Dũng đang đứng ở trên cái cương vị là đang nắm giữ cổ phiếu các bạn hiểu không ạ Dũng đang đứng trên cương vị nắm giữ cổ phiếu cái việc thứ hai là chúng ta đang thấy là đây là gì ạ một cái phiên giảm mạnh thì nó hồi về đúng cái phiên này đúng không nó hồi về đúng cái phiên này để gì ạ nên nó về đúng phiên này và nó sẽ giảm tiếp nên đấy kéo lên là chúng ta phải biết rồi vậy kịch bản này chúng ta biết trước đúng không nếu chúng ta có kiến thức là chúng ta biết trước thực tế có kiến thức là chúng ta có biết trước ở đây rồi chúng ta bán ở đây rồi chúng ta bán ở đây rồi đặc biệt là lần cuối cùng chúng ta phải bán ở đây rồi chứ không phải là bán ở đây đâu ạ hãy bán ở đây rồi bởi vì tại sao phần lớn các nhà đầu tư giá trị á, thì họ cứ mua ở đây này sau đó họ tiếp tục mua ở đây này mấy hôm trước thì có một số bạn là tao mua giá gì ạ à? giá tốt bắt đáy đấy cái phương pháp của mày thế nọ thế kia các bạn thấy comment như không ạ nhưng thực tế là nếu các bạn mua ở đây rồi thì đến đây các bạn sẽ thấy là lỗ một khoản rất là lớn khoản rất là lớn và chúng ta càng khẳng định mua ở vùng này và càng khoe là mình mua giá tốt thì về cơ bản tâm lý chung là gì ạ có cắt lót không ạ tâm lý chung sẽ không cắt lót và cuối cùng là nếu sử dụng margin là cháy tài khoản rất nhanh đấy các bạn càng khẳng định mình bao nhiêu về cổ phiếu thì các bạn khả năng bị thua lỗ là cao bởi vì chúng ta đang đưa cái tôi của chúng ta vào trong việc đầu tư cổ phiếu nha đưa cái tôi vào trong đầu tư cổ phiếu bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện là mô hình hay đáy thế thì mô hình hay đáy ở thị trường Việt Nam á nói thật ra là rất ít người biết mô hình hay đáy rất ít luôn ạ à. về cơ bản chúng ta hiểu đơn giản mô hình hay đáy nó có hai loại loại ở đáy này loại ở đáy là cái đáy thứ nhất này sau kéo lên tạo ra đáy thứ hai đáy thứ hai này về cơ bản nó thấp hơn đáy thứ hai phải thấp hơn và sau khi kéo đáy thứ hai lên vùng trên này thì thường nó sẽ có quá trình test cung ở đây là test một chút ở cái đỉnh này này và đây mới là điểm mua chính xác đây mới chỉ là điểm mua chính xác đây đây mới là điểm mua chính xác nha đáy sau thấp hơn đáy trước đây là đáy một và đây đáy hai đáy sau thấp hơn đáy trước và khối lượng ở đáy hai này phải gì ạ thấp hơn đáy trước bởi vì nó cần phải rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư ở vùng này trước khi đi lên như đi lên không phải mua ở đây mà phải mua ở trong cái nhịp này ở trong cái nhịp mà nó bắt đầu vượt qua cái đỉnh cũ này vậy câu chuyện ở đây chúng ta quay trở lại về yếu tố đầu tiên chúng ta sẽ nhìn này vậy đáy hai giả sử đây là đáy một và đây đây hai khối lượng ở đây này khối lượng ở đây này so với đáy một thì ở đâu là cao hơn đây là cái đáy số 1 đây là đáy số 2 cái đợt giảm sâu này thì khối lượng của đáy số 1 này, này nó cao hơn đáy số 2 ở cái thời điểm này nhá địa điểm hôm qua cao hơn đáy thứ hai chúng ta hiểu đơn giản là cái lượng cung dạ, cái lượng cung bán tháo của đợt 2 này nó còn lớn hơn đợt cung đợt 1 nên cái xu hướng giảm nhá cái xu hướng giảm xu hướng giảm nhiều khả năng vẫn gì ạ là xu hướng giảm nhiều khả năng vẫn giảm vậy bây giờ chúng ta sẽ thêm một vài các chi tiết nữa để biết rằng là cái đáy thứ hai nó giảm sâu hơn hay không ạ chúng ta nhìn ạ, nếu trong trường hợp mà nó hồi chúng ta phải nhớ là ở đây nó phải hồi rất là mạnh tức là ở đây chúng là hồi rất là mạnh khối lượng lớn vượt qua cái đỉnh này nhá và thứ hai chúng ta cần phải test lại điều chỉnh lại điều chỉnh lại cái đỉnh này trước khi đây mới là cái điểm mua chính nhé đây mới là điểm mua chính của xu hướng tăng bạn hiểu không đây mới là điểm mua chính của xu hướng tăng chứ không phải điểm mua này điểm mua này nó không khác điểm mua này nó cũng không khác điểm mua này và cái việc mà nó lên đến đây nó có thể giảm vậy bây giờ chúng ta xem là đây chính là kịch bản tốt nhất có thể xảy ra tốt nhất có thể xảy ra nhé bây chúng ta sẽ xem là là kịch bản nào đó trong tí chúng ta phân tích ngược lại trong cái nhóm này vậy đây kịch bản tốt nhất xảy ra cái xác suất để xảy ra kịch bản tốt nhất này theo các bạn ai nghĩ là cao comment số 5 ai nghĩ là nó thấp tức là cái cao khả năng là tăng mạnh khối lượng lớn này vào những phiên tới ngày mai kia sau đó test lại và tạo xu hướng tăng nếu anh nghĩ là gì ạ đó là kịch bản rất là tốt nhất comment số 1 tốt comment số 1 có trong trường hợp mà ai nghĩ là nó xấu comment số 4 à như thế nào ạ cho nó dễ tốt tức là tăng mạnh khối lượng lớn số một còn comment xấu cái comment số 4 đấy thì sẽ có uh, một số anh chị em là có số 1 số 4 chúng ta không thể biết là đâu là lành về các bạn không biết đâu là lành nên bây giờ chúng ta cần phải đợi quá trình xác nhận thế bây giờ chúng ta xem lại cái phiên hôm nay phiên hôm nay đi ạ chúng ta nhìn nhá nhìn các bạn để ý một chút là nhìn này đây là cái biên độ giảm từ đỉnh này đến đây và thậm chí đến đây đúng không từ đỉnh này từ cái điểm cao nhất của phiên trước này đến đây và hôm nay kéo lên vậy nếu so với đỉnh này với đây thì nó chỉ cao hơn so với cái điểm giữa của phiên này, à? cái phiên hôm qua này một chút rồi đúng không ạ cái phiên hôm qua là giảm rất mạnh từ đây này xuống đây thì hôm nay nó hồi chỉ cao hơn một giữa một chút đấy nó tích cực hay không tích cực ạ nếu nó cao hơn hẳn phía trên này tích cực hơn cao hơn hẳn với trên này thì cực hơn như hôm nay thì chỉ cao hơn giữa một chút ạ nếu ngày mai nó hồi một khối lượng thấp có thể nó lấp cái gap này có thể nó tẹo kéo lên lấp cái đoạn này nhưng thực tế gì ạ chúng ta hãy quan tâm thật sát gì ạ? quan tâm thật sát quá trình hồi này khối lượng nhỏ hay là lớn và quan tâm thật sát khối lượng nhỏ hay lớn các bạn nhớ nhá quan tâm sát nếu quan tâm và khối lượng nhỏ thì tiếp tục lại quay trở lại mà nếu lần thứ ba này này một khối lượng thấp lần thứ ba khối lượng thấp thì khả năng đây nó sẽ tạo đáy tạm thời thôi ạ gọi là tạm là tạm thời thôi còn chưa biết là đáy chính ạ và đây đoạn này lướt sóng nhưng bây giờ chúng ta chưa biết được tạm thời chúng ta đến đâu chúng ta phân tích đến đó tại vì phân tích nhiều lúc là phân tích theo kiểu như là là là là là uh, kịch bản ra nhưng một số bạn thì xem kiểu như là xem cứ xem đứt đoạn tức là không xem nhưng xem đứt đoạn xong đi đi gọi là chia sẻ hoặc là đưa đi comment nó không tích cực nên mong là các bạn xem là xem gì ạ mong là các bạn xem là xem kỹ nhá xem hết tại vì cứ xem một đoạn sau đó comment một đoạn nó khác đi ạ dạ hôm nay có một câu chuyện là uh, ờ, câu chuyện là gói mè thế thì cái vấn đề câu chuyện gói mè là người ta đang nói về câu chuyện đó là gì ạ để làm sao mua được một, một đưa bao nhiêu bán được bao nhiêu gói mè mình kiếm được một triệu USD à, một tỷ USD một tỷ USD là một cái cái cái con số rất lớn mà để bán bán gói mè của muối vừng ấy, ở miền Bắc gọi là muối vừng thì thực tế là không bao giờ có thể bán được thế vì một bạn có bảo đưa là bán mì tôm sẽ bán được mì tôm quan trọng là một người bán được bao nhiêu mì tôm chứ không phải là một đại lý người ta phân phối cho cả gì ạ cả nước nên khi mà chúng ta tư duy chúng ta cần phải tư duy rộng thôi chứ không tư duy bó hẹp thế bây giờ chúng ta tư duy rộng là đây là cái, chỉ số gì ạ vn index chúng ta xem vn 30 à, vn index xem nó có giống hay không ạ vn index thì nó yếu hơn đúng không yếu hơn đấy này đỉnh đấy này đấy đáy này mấy hôm nay nó kéo lên chỉ được một phần hai đấy đây nó cũng tương tự như nó kéo lên chỉ được một phần hai thôi nếu nó có hồi và yếu tiếp này, hồi yếu tiếp yếu tiếp thì có thể nó hồi nhá yếu tiếp thì có thể là tiếp tục rồi cả nhà nhá nên cái quan trọng là chúng ta không để biết được nó hồi hay không mà nếu trong trường hợp nó hồi thật hồi mạnh thật thì cái đợt hồi này nó phải lớn khối lượng lớn lớn thì nghe vẻ có gì đó nó không đúng lắm thật đấy tức là nó kéo lên đây hồi để lớn không làm đúng lắm bởi vì đây mới là nhịp một thì lúc này nó gì ạ nó còn phải test lại và test lại sau khi test lại nó vẫn tạo ra một nhịp tăng rất mạnh và cái cụ nhóm nào có thể tăng mạnh ở đây nhóm cổ phiếu nào có thể tăng mạnh đây thế bây giờ chúng ta nhìn lại quay trở lại này SA cái hồi của SA như này là yếu giảm rất mạnh này liên tục tăng khối lượng này nên cái SSI này hồi như này thì nó cũng yếu và cái khả năng hồi mạnh nhá khả năng hồi mạnh nó chỉ là sóng hồi ạ thường nó đi nếu mạnh nó đi được khoảng một nửa đến 75 phần trăm cái đợt nhịp này mạnh thì nó đi khoảng một nửa đến 75 phần trăm cái này đấy đấy là góc độ như vậy nên cơ bản là gì ạ nó chỉ hồi gọi là hồi để xuống để bán thôi chúng ta nhìn thấy tất cả những cái đợt hồi này rơi tiếp hồi này rơi tiếp chứ không phải là hồi để hồi đâu đây chúng ta nhìn này thậm chí có những đợt hồi vài hôm nhưng về cơ bản hoặc là cái nhịp hồi mạnh hơn đấy nhưng về cơ bản nó vẫn là phải rũ đến thời điểm cuối cùng và thời điểm cuối cùng nó giống như này đây là cái đợt thời điểm cuối cùng vậy trong cái thời điểm cuối cùng các bạn có nhớ là một cái video Dũng có chia sẻ với này chưa ạ đó là cái quá trình này nó sẽ test lại nhiều lần đấy đúng không Đấy. có thể nó tạo ra đáy ở đây nếu trong nhiều tích cực thì nó tạo tạo ra đáy ở đây đây tạo đây đây là cái đáy ở đây nhưng thường nó sẽ test lại test lại thêm lần nữa nếu khối lượng thấp thì thường có thể đây sẽ là đáy ở đây chúng ta có nhớ hôm qua xem lại video có phải là có những cái kịch bản này xảy ra không ạ tức là chỉ trường xấu rất là xấu thì cổ phiếu là sẽ kéo lên mà test lại đáy này hai ba hoặc bốn đáy trước khi tạo đáy vậy chúng ta sẽ thấy là phần lớn chúng ta mua ở đây mua ở đây mua ở đây vì giá nó rẻ và cuối cùng bị lỗ rất nặng ở đây kênh đi xuống mà chúng ta không cắt lót chúng lại tiếp tục mua trung bình giá xuống thì cái việc mà bị lỗ nó sẽ đương nhiên xảy ra đấy vậy ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện này vậy theo cả nhà nếu chúng ta quan sát về VN30 quan sát về lời 14 quan sát về gì ạ PVS SSI thì trong cái ba cổ phiếu nào này cổ phiếu nào mạnh nhất ạ cổ phiếu nào mạnh nhất thì chúng ta thấy là cổ phiếu này là cổ phiếu mạnh nhất đây là cổ phiếu mạnh nhất cổ phiếu này nó đã kéo lên đây và nó test lại cái đỉnh này nó không giảm sâu nhưng cổ phiếu SI này nó còn giảm vẫn giảm còn giảm tiếp cổ phiếu L14 này nó tiếp tục giảm gãy đáy lại tiếp nên so sánh giữa cái việc cái cổ phiếu này nó tạo ra cái đáy thứ hai đấy ạ đáy thứ nhất tạo ra đáy thứ hai còn cái này phá vỡ tất cả các đáy rồi đúng không phá vỡ thật nhiều cái này cũng phá vỡ thật nhiều rồi nên về cơ bản thì hai cổ phiếu PVS và L14 là cái việc mà nó nó yếu ngang nhau nó yếu ngang nhau nên cái cổ phiếu này nhà mình có ai có nhớ là trong một video nào đó Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này nó về đến tận đây đúng không mà trong video nó nằm ở đâu đây nó đúng không anh chị em có nhớ trong cái video nó nằm ở đâu đây này Dũng có chia sẻ là cổ phiếu này sau này nó sẽ về đến đây và bây giờ nó cần về đến nơi rồi đúng không ạ ai có nhớ đã vẽ cái cái cái xem lại video cũ đi ạ nếu có nhớ comment số 6 hết đây đây xem lại video ạ cổ phiếu này là báo trước nó về đây ạ nhưng sẽ có rất nhiều người bắt đáy ở đây mua ở đây bắt đáy đây bắt đáy đây và họ không biết họ cứ mua bắt đáy chúng ta xem lại những video chúng ta cũng thấy ở những cái cổ phiếu khác trong cái nhóm như CEO nó cũng giờ đang gì ạ dần dần về đến đây DG nó cũng đang dần dần về đến đây vậy nếu chúng ta cứ mua bắt đáy thì điều gì diễn ra ngưỡng vẫn đáy về cơ bản nó sẽ về đến gì ạ? giá trị thực của nó sau đó lại tái tích lũy bởi vì mỗi một chu kỳ này nó là cách làm giá của các gì ạ? đại gia sau khi làm giá xong bán một mẻ cho các nhà đầu tư cá nhân bán một mẻ cho các nhà đầu tư cá nhân xong thì lại họ lại trở về cái đáy cũ của nó PVS tại sao nó lại giảm mạnh bởi vì này về giá cổ phiếu này nó rất là tốt về cơ bản giá dầu khí hiện tại nó đang bao nhiêu thời điểm này giá dầu khí nó vẫn đang ở trên 100 trên dưới 100 nhưng vì thị trường chung nó giảm thị trường chung nó giảm thì các big boy người ta sẽ bán tháo ra nhớ này các big boy người ta sẽ bán tháo ra để khiến cho phần lớn các nhà đầu tư bị lỗ 25 30 thậm chí nhiều hơn 30 phần trăm phải bán ra hết và họ thu gom ở đây đúng không ạ anh chị em có hiểu không ạ tức là đây là cổ phiếu về chu kỳ tăng trưởng rất là tốt nhưng vì thị trường chung VN30 index nó đang chu kỳ giảm phần lớn nhà đầu tư đang bị thua lỗ nhiều cổ phiếu khác như SSI, DIG và việc mà bị gì ạ à? full margin, việc bị các yếu tố khác cần phải bán ra hoảng loạn nên big boy họ chủ động bán trước để ép cho các nhà đầu tư phải bán ra và họ sẽ mua dần ở vùng dưới này kéo lên test kéo lên test và đến khi nào quá trình test giống như thế này thì họ bắt đầu kéo lên và đây chính là kịch bản trong VSA kéo lên test lại xong đến khi này bắt đầu tăng tốc bao nhiêu anh em đã mua được cổ phiếu đoạn này có thể comment số 1 đúng không ạ tương tự như vậy chúng ta có thể nhìn thấy quá trình kéo lên test kéo lên test để khi các nhà đầu tư cần phải bán hết ra và một cú sốc bắt đầu tăng và khiến cho chúng ta không còn cơ hội để bán cổ phiếu nữa đấy là lý do một vài bạn đã bán sạch cổ phiếu đây rồi nhưng một số bạn có hỏi là có nên giữ cổ phiếu hay không thì thực sự là Dũng không có lời khuyên dành cho chúng ta không có lời khuyên luôn ạ bởi vì lý do vì sao bởi vì với cái chiến lược đầu tư của Dũng của DVD thì Dũng đã cắt lót 4 đến 5%. Vậy bây giờ có cắt nó hồi thì không sao, nó giảm nữa, không ai biết chắc chắn là cổ phiếu khi nào tạo đáy đúng không? Chỉ khi nó test một lần, hai lần, lần thứ ba với khối lượng thấp nhất thì lúc này Dũng mới biết rằng là cổ phiếu đã tạo đáy chưa và xác nhận chúng ta mới mua vào chứ thực tế đợt này cũng không biết nó là đáy hay không chứ thực tế cũng không biết ở đấy hay không nhưng về cơ bản thì chúng ta hiểu đơn giản là những cái cổ phiếu này nó có tiềm năng trở thành những cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới các bạn nhớ nhá đây video rất quan trọng cổ phiếu này có tiềm năng trở thành cổ phiếu tốt nhất dẫn đầu trong chu kỳ tới lý do thứ nhất là cổ phiếu đã gì ạ thị trường trung giảm tạo đáy thì cổ phiếu này đã tạo đáy trước rồi đúng không tạo đáy trước rồi thị trường chung thì vẫn tiếp tục phá hết đáy tiếp tục phá đáy tiếp tục phá đáy và những cổ phiếu khác tiếp tục phá đáy phá đáy nhưng rõ ràng là PVS nó không phá đáy và nó đã tạo đáy trước hôm nay nó lại mạnh hơn so với phần lớn các cổ phiếu khác à, nó đúng không ạ hôm nay nó lại tạo ra giảm sâu hơn nó tạo ra gì ạ bán tháo mà không ai bán ra để bán mạnh mà không ai bán ra thì so với phiên này thì phiên này thì phiên này khối lượng thấp hơn đúng không ạ và đây là không ai bán ra khi mà không ai bán ra rồi thì có thể một vài phiên nữa nó tiếp tục kéo lên và thậm chí test lại và test lại mà không có khối lượng nữa ở vùng này thì sao ạ tức là bán mà không có khối lượng nữa ở vùng này sao thì đây nhiều khả năng tả đáy và nhiều khả năng là đáy thì chúng ta sẽ đợi quá trình à, xác nhận ở phiên tiếp theo và đấy chính là cách thức DVD giao dịch vậy toàn bộ kịch bản chúng ta biết hết rồi ạ kịch bản biết hết rồi chỉ có giao dịch theo kịch bản này thôi ạ bên nói về cổ phiếu ngân hàng hay là cổ phiếu về chứng khoán hay một nhóm cổ phiếu khác nữa thì thực tế nó cũng như vậy thôi nha nên một bạn bảo là tại sao lại gì ạ à? xuống thị trường đi xuống thì có lời khuyên như nào ạ theo các bạn là nếu thị trường đi xuống thì lời khuyên như nào ạ đứng ngoài thôi chứ có làm gì ạ còn bây giờ Dũng đang xác định xem là cái cổ phiếu này nó có khả năng trở thành dạ, cổ phiếu dẫn đầu hay là cổ phiếu siêu cổ phiếu trong chu kỳ tới hay không thì hãy theo dõi các kịch bản DVD đang trình bày tất cả kịch bản này thường nó đúng sẽ phải là siêu cổ phiếu và thường nó sẽ chạy nhanh như này các bạn sẽ xem thường nó sẽ chạy như này đấy nó kéo lên mà test lại lần nữa trước khi nó ờ, chạy bởi vì cái xu hướng những cái cổ phiếu này trở thành cổ phiếu mạnh khá là cao giá dầu tiếp tục tăng nữa nó không dừng lại đâu ạ à. cuối năm nay mà châu Âu là gì ạ mà cắt giảm hết khí đốt và dầu khí của Nga thì điều gì diễn ra thị trường sẽ giảm nên thị trường về cơ bản thì theo Dũng nó vẫn có thể có nhiều nhịp giảm nữa Dũng không biết là chắc chắn nhưng về cơ bản là gì ạ hãy quan sát từng phiên một để xem là cái quá trình này kéo lên nó mạnh hay yếu nếu nó yếu thì gãy tiếp nó yếu gãy tiếp tội gì phải mua vội ạ chúng ta chưa biết là đâu là đáy chưa biết đâu là đáy đây không phải là đáy nó kéo lên chứ phải đáy nên các bạn thấy là mua ở đây các bạn dính đỏ không các bạn mua ở đây các bạn dính đỏ không các bạn mua ở đây các bạn dính đỏ không tất cả vùng này dính đỏ nên tất cả cái vùng này các bạn thấy là mình đã chia sẻ là cảnh báo là giảm hết tỷ trọng trong vùng này rồi các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh đầu tư của đầu cơ thôi ạ đầu tư cổ phiếu đầu cơ nhưng thì à, không thể sử dụng margin được nên kéo lên như này hãy xem này khối lượng đây so với hôm trước vẫn thấp hơn rất nhiều khối lượng hôm nay đây cái này chỉ chưa được một nửa phiên hôm qua cái điều hôm nó giảm như này mới hôm khoảng loạn hôm nay hồi tí và đã vui ạ à. vui quá quá trời chưa biết gì đâu ạ nên ở đây cái kết luận hôm nay là gì ạ? thị trường chưa biết về cơ bản là xu hướng vẫn đang xuống giảm và cái quá trình hồi này nó mang chiếc tạm thời thôi còn chúng ta sẽ gì ạ hàng ngày Dũng sẽ làm video này để anh chị em theo dõi đúng không ạ chúng ta theo dõi thì chúng ta mới biết rằng là nó đang như nào kịch bản Dũng đã phân tích chi tiết cho chúng ta để chúng ta học chứ bây giờ bảo ngày mai thị trường nó lên lên xuống nhưng về cơ bản thì những kịch bản như này thì chúng ta sẽ thấy là cái khả năng kéo lên khối lượng lớn và tiếp tục tạo xu hướng cái này kịch bản là thấp nha kịch bản là rất là thấp về cơ bản là thấp nên ờ, thời điểm này vẫn tiếp tục có lời khuyên đứng ngoài còn đầu tư vệ sinh thì à, nhớ cái bài học đầu tiên đó là gì ạ tất cả để đưa cổ phiếu đưa phái sinh vào nhóm hô hào ngoài kia thực sự 99,99 phần trăm là các bạn gì ạ đóng phí đóng phí giao dịch á à, thứ nhất là gì ạ thứ hai là gì ạ các bạn sẽ gì ạ cháy tài khoản cái điều này là điều Dũng cảnh báo trước nhiều các bạn đã gì ạ không biết thì các bạn lần đầu tiên theo dõi phim này video này nhớ này đừng có nghe tại vì bản thân người ta không đầu tư vệ sinh mà bản thân người ta cho chúng ta vào cái zoom để người ta hô thì cái điều này nó rất là nguy hiểm thứ, thứ nhất là chúng ta không biết quản trị vốn như nào chỉ cần một cái người mà đặt lệnh nó đã chậm nhanh chậm khác nhau lẫn rồi cái thứ hai là gì chúng ta không hiểu cái quy trình vận động của phái sinh nó như nào nên tóm lại là gì ạ về cái, cái kinh nghiệm đầu tư nhiều năm và với cái tư duy của mình thì đến 99,99 phần trăm là nghe là lỗ đơn giản thôi nha để các bạn này 99,99 phần trăm là cháy tài khoản chứ không phải lỗ lỗ đủ chuyện như cháy tài khoản nó mới là cái nguy hiểm nên tốt nhất là gì ạ hãy nghe theo kịch bản mà Dũng chia sẻ để các bạn theo dõi rồi nha theo dõi rồi thì phái sinh thì kịch bản thôi thì bạn xem lại view đầu để các bạn thấy rằng là những cái hôm qua Dũng nói là khả năng là nó giảm đầu phiên cuối phiên nó kéo lên nhưng để kéo lên nó phải test lại á thì chưa test ngày mai xem có test được không test mà khối lượng thấp à, kéo lên khối lượng thấp test khối lượng cao hãy gì ạ à, liệu chừng bởi vì khả năng xu hướng giảm sẽ tiếp theo thì đấy là toàn bộ kịch bản trong cái à, video hôm nay thì mong rằng là mỗi một video như này thì giúp chúng ta định hình được một cái cái góc nhìn trong đầu tư chứng khoán các bạn sẽ thấy là không ai có cái dạy như này đâu một bạn thì một số đồng, đồng chí hôm nay đọc tờ báo là gì ạ phần lớn các nhà đầu tư lướt sóng thì lỗ vậy các nhà đầu tư dài hạn có lỗ không ông khuyên là nên đầu tư dài hạn vậy đọc một tờ báo trên cà phê ép ạ một chuyên gia phần lớn các nhà đầu tư lướt sóng bị lỗ vậy công đầu tư dài hạn có lỗ không ạ và nếu đầu tư dài hạn thì bao giờ bán bao giờ bán và nếu chúng ta để ý anh chị em là đầu tư sau một thời gian có bao nhiêu anh chị em là khi mà chúng ta đầu tư một cổ phiếu nào sau một thời gian chúng ta quay lại thị trường thì chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu và chúng ta đầu tư từ những năm nào đó quay trở lại cổ phiếu đến biến mất trên thị trường biến mất luôn trên thị trường tức là không còn trên thị trường nữa không còn trên thị trường nữa thế bây giờ chiến lược đầu tư là gì ạ chiến lược đầu tư một là chúng ta chiến lược đầu tư tăng trưởng nha đầu tư tăng trưởng tức là tìm những cổ phiếu nào đáp ứng được tiêu chí về đầu tư tăng trưởng nhưng tiêu chí đấy là tiêu chí về cơ bản thôi ạ còn thứ hai là phải tìm ra những cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường dựa vào yếu tố thị trường chung kết hợp phân tích thị trường chung và cổ phiếu để tìm ra cổ phiếu nào khỏe nhất mạnh nhất trong chu kỳ tới không phải là cứ mua trung bình giá xuống không phải là cứ mua xong khấn lậy thì đầu tư 10 năm thành công như một lần lỗ là hết và câu chuyện này Dũng đã kể năm 2017 18 Dũng lại nhắc lại 17 18 là có một cái bạn ở trên công ty chứng khoán HNC bạn đầu tư cho một cá một nhóm khách hàng lãi đến 400 phần trăm nhưng sau một chu kỳ giảm như này không những không giữ được lợi nhuận mà bị lỗ luôn 30 phần trăm nha lãi 400 phần trăm rồi sau đó là thành lỗ 40 phần trăm à 30 phần trăm trong chu kỳ giảm vậy các bạn thấy là điều này nó có đúng sự thật không ạ đây chúng ta thử xem xem điều này có đúng sự thật với nhiều người không ạ có đúng không ạ các bạn thử xem ạ cái điều này có dũng có nói có chính xác không ạ bao nhiêu bạn đã từng bây giờ chúng ta đã bắt đầu nghe thấy gần gần đúng rồi ạ lại bốn phần trăm mà không giữ được mà đến bây giờ lại thành lỗ đến 30 phần trăm thế thì khi mà Dũng nói cái điều này thì nhiều ông cứ bảo là ông tào lao nhưng thực tế là đây chúng nó kiểm nghiệm xem thời điểm này có đúng không thì cái câu chuyện đấy gì ạ khi mà thị đạo đỉnh thì Dũng có nói là hãy giảm tỷ trọng đi hãy giảm tỷ trọng đi hãy giảm margin đi đầu tư vào phần lợi nhuận thôi nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là những cái cổ phiếu tăng tốc gấp nhiều lần L14, DGCO các giúp kín giúp hở cứ toàn nhân x5 x6 lên 1 triệu 2 triệu cổ phiếu toàn giống như là hoa Philip đúng không Hoa vừa rồi là hoa Lan đột biến giống hệt luôn ạ và điều gì diễn ra mọi kết quả mọi cái tư duy nó luôn luôn giống nhau hết ạ nên mong rằng là nếu các bạn lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng hoặc các bạn đã gì đầu tư lâu năm lâu năm nhé mà chưa có lợi nhuận hoặc lâu năm gì ạ luôn cứ đến cái chu kỳ này chu kỳ tăng được lãi sau đó hết chu kỳ lại lỗ thì hãy đồng hành với Dũng hãy đăng ký kênh của Dũng đồng hành Dũng để chúng ta cùng gì ạ giao lưu với nhau Dũng tin chắc rằng sẽ giúp được chúng ta một cái phần nào trong cái chiến lược đầu tư trong thời gian tới một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nhớ là hãy đăng ký kênh của Dũng và chia sẻ cái video này cho Dũng của Dũng cho nhiều người khác được biết để chúng ta sẽ giúp họ thành công giúp họ tránh được những cái hậu họa rất nhiều người khác không biết ạ xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại chúng ta vào những video tiếp theo